Quý vị thân mến, người xưa có câu cải mồ người chết không bằng cải nết người sống. Vậy nên, người cao minh trước tiên luôn phải là người biết tự xem xét lại bản thân, không ngừng tu dưỡng tâm tính của tự thân mỗi ngày. Sau đây là 7 chữ học tạo nên phúc họa đời người. Lắng động đêm về muốn gửi tới quý thính giả ngày hôm nay. mến chúc quý vị có những phút giây thư giãn sau một ngày làm việc bận rộn. một nhân vật truyền kỳ của Thái Lan, Bạch Long Vương từng nói, con người chỉ cần giữ tính khí ôn hòa thì chuyện gì cũng sẽ tốt đẹp, thuận lợi. Có rất nhiều người tới đây đều hỏi tôi những câu hỏi tương tự như Sự nghiệp của bản thân họ có tốt hay không? Gia đình thế nào? Con cái ra sao? Nhân duyên tốt xấu thế nào? Tôi chỉ đáp lại một câu – tính khí của bạn có tốt hay không chúng ta phải mất cả đời để học làm người đó là một quá trình lâu dài và không dễ dàng dù bạn là ai là nông dân hay tầng lớp trí thức chỉ cần bạn chịu khó học hỏi thì ắt sẽ tiến bộ thứ nhất học nhận sai chúng ta thường không chịu thừa nhận cái sai của mình dù chuyện to hay nhỏ đều là nghĩ người khác làm sai còn bản thân lúc nào cũng đúng bạn có biết rằng không nhận ra cái sai của mình cũng là một sự sai lầm cực lớn mà bạn đang mắc phải hay không bạn có thể nhận sai với bố mẹ bạn bè xã hội hay nhận sai với thượng đế thậm chí là với con cái hay người từng đối xử không tốt với bạn biết nhận sai, không những bạn không mất đi điều gì, ngược lại còn chứng tỏ được sự dũng cảm, độ lượng và có hàm dưỡng của con người bạn. Học cách nhận sai là một việc nên làm, đó cũng là một mỹ đức, là một cách tu hành. Thứ hai, học cách ôn nhu. Có bài thơ viết rằng Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đến khi người trăm tuổi, răng rụng lưỡi còn nguyên. Ồ, cớ sao lại thế? Chắc là không ngẫu nhiên. Đời xưa nay vẫn vậy. Như hòa thường an yên. Tác giả vô danh cư sĩ. Đó cũng là một sự thật. Răng của chúng ta tuy cứng nhưng lưỡi thì lại mềm. Khi đến cuối đời, những chiếc răng có thể rụng hết, nhưng chiếc lưỡi thì không. Cho nên chân lý rút ra ở đây chính là làm người thì cần ôn nhu, mềm mỏng. Có vậy thì đời người mới lâu dài, hạnh phúc. Ngược lại lúc nào cũng cương ngạnh, bảo thủ, cố chấp thì chỉ khiến bản thân chịu thiệt mà thôi. Tâm tĩnh lặng Ôn hòa là bước tiến bộ lớn nhất của quá trình tu dưỡng bản thân bạn là người cứng nhắc tính cách lạnh lùng nhưng nếu bạn biết cách điều chỉnh bản thân điều chỉnh tâm tính luôn sống chân thành thiện lương và bao dung với người với đời thì tất nhiên cuộc sống của bạn sẽ trở nên vui vẻ hơn hạnh phúc hơn lâu bền hơn thứ ba học được chữ nhẫn từ xưa tới nay chúng ta luôn thấy người xưa dạy rằng Nhẫn được một lúc thì trời yên biển lặng Lùi một bước, biển rộng trời cao Chuyện gì cũng có thể giải quyết Nhẫn chính là biết cách xử lý Biết cách hóa giải Dùng trí tuệ và năng lực của mình Để biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ Chuyện nhỏ thành vô sự bạn muốn sinh tồn bạn muốn sống vui vẻ chỉ cần trong tim bạn học được chữ nhẫn. Có nhẫn thì bạn có thể nhìn thấu được mọi thị phi, tốt xấu, thiện ác của thế gian và tìm ra được cách chấp nhận và hóa giải chúng theo chiều hướng tích cực nhất. Thứ tư, học cách giao tiếp. Người ta thường nói, không biết giao tiếp thì sẽ sinh ra thị phi, tranh chấp và hiểu lầm điều quan trọng nhất là bạn phải biết cách giao tiếp phải tìm hiểu lẫn nhau cùng chia sẻ cùng giúp đỡ hỗ trợ nhau cảm thông cho nhau nếu không thể giao tiếp không thể hiểu nhau ác sẽ dẫn tới tranh chấp thậm chí là chiến tranh đổ máu như vậy thì làm sao có một thế giới hòa bình không phải ngẫu nhiên mà cha ông ta thường nói Vàng thì thử lửa thử than, chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời. Thứ năm, học cách từ bỏ. Có một cách ví von như thế này. Con người như một chiếc túi sách. Khi cần thì sách lên, không cần thì lại đặt xuống. Nhưng khi cần phải đặt xuống thì lại không thể buông xuống được. Cũng giống như khi đang sách một vali đồ nặng có muốn bỏ cũng không thể bỏ. Nhưng bạn thân mến, những năm tháng đời người ngắn ngủi, bạn biết nhận sai, biết tôn trọng, biết bao dung, thì người khác mới có thể đón nhận bạn. Và chỉ khi bạn biết từ bỏ, thì bạn mới có thể thanh thản, tự tại. Thứ sáu, học cách cảm động. Bạn biết yêu thích điểm tốt của người khác thì cũng nên biết cách cảm động trước những người tốt, việc tốt xung quanh. Bạn biết cảm động, chứng tỏ bạn có tấm lòng bác ái, tràn đầy yêu thương. Trong vài chục năm ngắn ngủi của đời người, có biết bao sự việc, biết bao câu chuyện khiến chúng ta cảm động. Vì vậy đừng bao giờ ngừng cố gắng, khiến người khác cảm động bạn nhé. Thứ bảy, học cách sinh tồn. Bạn muốn tồn tại, trước hết, hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt. Một cơ thể khỏe mạnh không chỉ có lợi cho bạn, mà còn khiến bạn bè, người thân cảm thấy yên tâm về bạn. Đó cũng là một cách thể hiện sự hiếu thuận. Hãy bắt đầu từ bản thân mình. Hãy tự hỏi mình vào mỗi tối trước khi đi ngủ